lên tới 100% về hỗ trợ về chi phí ờ, đăng ký đăng kiểm. Thì ờ, Pajero Sport này thì nó có hai phiên bản để quý anh chị lựa chọn. Đó là ờ, phiên bản một cầu máy dầu và phiên bản hai cầu máy dầu để quý anh chị lựa chọn. Đều được trang bị ở động cơ 2.4 quý anh chị nhé. Thì xe Pajero Sport với bản một cầu thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở Hà Nội thì lăn bánh của nó hiện tại thì là 1 tỷ 138 triệu so giá niêm yết là 1 tỷ 110 triệu thì gần như là đang được hỗ trợ là 100% về các chi phí đăng ký rồi đúng không ạ còn đối với quý chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó thì còn hơn cả cái giá niêm yết tức là giá niêm yết là 1 tỷ 110 triệu thì giá lăn bánh của nó chỉ là 1 tỷ 099 triệu là lăn bánh nếu quý chị ở tỉnh đó còn đối với quý anh chị mà không thích bản một cầu này mà muốn bản hai cầu thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở tỉnh thì chỉ còn là 1 tỷ 320 triệu là lăn bánh tại tỉnh. Còn nếu quý anh chị ở Hà Nội thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 355 triệu. Đó là là quý anh chị đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Còn giá niêm yết của nó là 1 tỷ 345 triệu thì quý anh chị đang thấy nếu quý anh chị ở tỉnh thì hầu như là đã được hỗ trợ như là 100% về chi phí đăng ký đăng kiểm rồi đúng không ạ? À. Còn nếu mà quý anh chị mua xe Power Sport này trả góp thì bên em cũng hỗ trợ quý anh chị là vay xe để trả góp với lãi suất chỉ là 0% năm đầu tiên hoặc quý anh chị có thể là lựa chọn cái gói ưu đãi hơn là 6,3% cố định trong vòng 3 năm thì tính ra là quý anh chị chỉ mất là 530.000 một tháng khi quý anh chị vay 100 triệu Đó. số tiền mua xe Pajero Sport này trả góp thì nó sẽ phụ thuộc vào à, ba yếu tố để ừ, quyết định là số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả bao nhiêu nó là uh, số tiền quý anh chị vay này và thời gian quý anh chị vay và lãi suất của ngân hàng để cụ thể về cái ờ, số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả bao nhiêu thì vui lòng ờ, để lại số điện thoại hoặc ờ, gọi trực tiếp cho em Tuyền hoặc là kết bạn Zalo cho em theo số điện thoại em để trong video đó để em sẽ cung cấp chi tiết bảng tính chi phí lăn bánh này và các cái chi phí khi quý chị mua xe trả góp cùng với lại bảng tính lãi suất của của dòng xe Power Sport này khi quý chị quyết định mua xe trả góp quý chị nhé. Còn bây giờ thì em muốn giới thiệu qua một chút về các điểm nổi bật của dòng xe Peugeot Sport này gửi tới quý chị nhé. Thì, uh, trước mặt quý chị đây là cái dòng xe Peugeot Sport màu trắng một cầu. Thì ngoài uh, màu trắng ra thì Peugeot Sport thì nó sẽ có thêm màu đen và màu nâu cà phê nữa để quý chị lựa chọn. Đấy, tất cả tổng cộng có 3 màu để quý chị lựa chọn. Phần đầu xe được thiết kế với ngôn ngữ Dynamic Seal với hình chữ X nổi bật và ờ, cụm đèn chiếu sáng được thiết kế mới, đèn pha cốt thì được ờ, bố trí ở trên cao đấy Đó, trên cao này đèn xi nhan đèn ờ, gầm thì được được ờ, bố trí ở dưới đèn gầm đấy nhưng với bản một cầu nó sẽ không có đèn sương mù quý anh chị nhé nó chỉ có đèn xi nhan thôi và đèn à, với bản cao cấp nó có thêm rửa đèn pha và ở cụm đèn này thì là ngoài cái đèn xi nhan thì nó sẽ có thêm là đèn chiếu góc này và đèn gầm còn bản một cầu sẽ không có đèn chiếu góc và đèn gầm quý anh chị ạ nhưng mà nó ờ, cả hai bản đều được ờ, bố trí ở phía trước bốn ờ, cảm biến lùi và phía sau là bốn cảm biến lùi đặc biệt với hai cảm biến ở phía trước này thì nó đã giúp cho hỗ trợ quý anh chị là thêm cái hệ thống an toàn là UMS chính là cái đập nhầm chân ga đấy à, chống tăng tốc ngoài ý muốn đó là cả hai bản đều có với bản hai cầu thì nó có thêm tính năng nữa là cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước được tích hợp ở cái phần ba viên kim cương này trong logo này Ờ, sẽ có cái phần radar ờ, để ờ, giúp cho việc thêm cái à, tính năng an toàn là cảnh báo giảm thiểu va chạm phía trước rồi đối với bản hai cầu và nó thêm nữa là bản hai cầu nó có thêm là cam 360 còn bản tiêu chuẩn này sẽ không có cam 360 đâu quý chị ạ về phần hông xe thì quý chị thấy thì đây em sẽ quay cái phần bên hông xe toàn cảnh đấy ạ Đấy. thì xe này được trang bị là lốp có la răng 18 inch hai tông màu và cái khoảng sáng lồng xe của nó lên tới 218 mm khả năng nội nước của nó lên tới là 70 cm giúp chiếc xe là rất tiện khi mà quý chị ở đi đường mà bị ngập nước ạ ờ, phanh trước và phanh sau đều là phanh ờ, đĩa hết quý chị nhé trên gương chiếu hậu thì tích hợp là xi nhan báo rẽ này có tích hợp gương gương điện này gương chỉnh điện gập điện ngoài ra với bản à, cao cấp thì nó có trên trên gương này sẽ tích hợp thêm là một cái đèn vàng nữa ở chỗ này thì ờ, giúp ờ, hỗ trợ quý anh chị là ờ, cảnh báo quý anh chị là chuyển làn và cảnh báo phương tiện cắt ngang thì nó sẽ có đèn vàng sáng ở trên gương này đây bản cao cấp nó sẽ có rồi đây là cái nút mở khóa cửa mở cửa thông minh khi mà quý anh chị có chìa khóa ở bên người đó với bản thể thao này thì nó sẽ là có bậc lên xuống đúng không ạ còn các xe bình thường sẽ không có với bản Power Sport thì nó sẽ có bật lên xuống này ờ, kính thì quý chị thấy là trước nó sẽ là sáng sau là tối màu Đấy, giúp chiếc xe rất là sang trọng và riêng tư về phần đuôi xe này quý chị cũng thấy đây là phần đuôi xe của chiếc xe Power Sport kể cả bản một cầu hay bản cầu hai cầu bây giờ đều được tích hợp là cốp mở điện và có tích hợp là đá cốp quý chị nhé và có tích hợp bốn cảm biến này giúp uh, hỗ trợ quý chị lùi xe với bản hai cầu nó sẽ là hỗ trợ lùi xe và cảnh báo phương tiện cắt ngang và cảnh báo quý chị khi chuyển làn hỗ trợ quý chị chuyển làn ạ ờ, đây cốp mở điện này em bảo cho quý chị xem nhé đây là một uh, một cách để mở cốp đấy, vâng, đấy thì cốp sẽ tự mở ra đấy về phần ờ, nội thất bên trong xe đây thì xe Power Sport này thì với phiên bản 2021 thì nó là nội thất tối màu toàn bộ cái da được bọc màu, đen phần trần xe sẽ là vẫn là giữ cái màu vàng kem giúp chiếc xe nó không bị tối quá đây là phần ghế à, ghế hàng ghế thứ hai này nó sẽ là cố định nhưng mà cái khoảng sạn khoảng ờ, khoảng trống này để chân này rất thoải mái khi ngồi lên ạ nếu quý chị ở hai người thì là sẽ bỏ cái này xuống là tạo thành cái bệ tí tay Đấy, có ba người thì mình sẽ là tập lên tạo thành gối à, ghế nữa đây là hàng ghế thứ ba đấy có cửa gió điều hòa đấy cửa gió điều hòa hàng ghế thứ ba hàng ghế, cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai em sẽ ờ, vào bên trong xe để quay cho quý anh chị thấy đây là nội thất của chiếc xe Power Sports bản một cầu máy dầu đấy Đấy. đây là phần vô lăng bọc da này có tích hợp là chỉnh âm lượng này và chân ga tự động và các nút thông tin chỉnh thông tin trên màn hình Đấy, màn hình uh, kỹ thuật số đấy còn đây là màn hình giải trí của chiếc xe Passat này điều hòa tự động rồi nhá hai vùng đây phần cần số bọc da Đấy, hệ thống sang số đấy ạ đặc biệt là xe trang bị là phanh tay điện tử và auto hold đối với bản hai cầu thì nó sẽ có thêm là tính năng nữa là khi mà quý anh chị về P thì lập tức cái phanh tay này sẽ phanh tay đấy nó sẽ phanh uh, sẽ sẽ phát huy tác dụng còn khi mà quý anh chị về D hoặc R thì là phanh tay sẽ nhả tự động nó không giúp cho nhiều người hay quên phải kéo phanh tay thì nó không cần phải thế đã rồi bản một cầu này thì à, sẽ có ghế chỉnh điện 8 hướng Còn bản hai cầu thì nó sẽ thêm cả ghế phụ nữa Cũng ghế là chỉnh điện Đây là cái bản hai cầu Còn bản một cầu nó chỉ là chỉ có ghế lái là sẽ là ghế chỉnh điện thôi quý chị nhé Bản một cầu nó sẽ không có cái cửa sổ trời đâu Còn bản hai cầu nó sẽ có cửa sổ trời đấy ạ Bây giờ bản một cầu thì không có cửa sổ trời có nút à, cổng sạc này 105W thì 220 v đấy để quý chị có thể cắm xa ờ, sạc máy tính đấy. rất tiện lợi khi mà ờ, dùng laptop Về hệ thống an toàn thì với bản hai cầu thì ngoài các tính năng an toàn cơ bản ờ, như là bảy túi khí này, camera toàn cảnh 360 này, phanh ABS này, phanh điện tử EBD này, trợ lực phanh khẩn cấp ờ, BA và cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo và khởi hành ngang dốc khởi hành xuống dốc thì ờ, nó sẽ có thêm cái ờ, hệ thống công nghệ an toàn chủ động của Mitsubishi là e nữa bao gồm là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng chân ga tự động hệ thống cảnh báo điểm mù hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn hệ thống cảnh báo phương tiện cất ngang khi lùi và hệ cho hỗ trợ ờ, anh chị là thay đổi làn đường đó là các ờ, tính năng an toàn chủ động của dòng xe Mitsubishi ờ, đang được uh, tích hợp trên chiếc xe Bao Sport hai cầu này còn với bản một cầu thì nó sẽ có một số tính năng nó không không có thì cụ thể như nào thì em mời quý anh chị là qua showroom bên em để xem trực tiếp các cái hai phiên bản này quý anh chị nhé